lô ba nháy của chúng ta thì có con 08 này em này hai nháy của chúng ta thì có con 02 70 ngày hôm qua thì chúng ta chỉ có một con lô ba nháy và hai con lô hai nháy anh em nhé lô cặp của chúng ta thì có cặp lô 56 và 65 này 56 và 65 18 và 81 này 1881 thì nhìn sơ qua của chúng ta thì cũng chỉ có hai cặp lô thôi phải không ạ hai cặp lô hai con lô hai nháy và một con lô ba nháy đầu 6 của chúng ta thì có 60 61 65 66 và con 69 thì 65 này của chúng ta về thẳng đặc biệt luôn anh em nhé Nói riêng về con đề 65 này thì ờ, cá nhân của mình là hơi tiếc anh em ạ 4 năm ngày mình chia sẻ cho anh em cái video của chúng ta thì đều có 65 nhưng mà ngày ờ, mình nghỉ mất hai hôm thì mình cũng không lên video được thì hơi tiếc phải không ạ lần nào mình lên video thì mình rất kết cái bộ 5665 này thì mình nhớ đã có một video thì mình cũng nhắc nhở anh em là cái bộ uh, ờ, 01 của chúng ta rất chi là đẹp nhưng mà chúng ta vẫn chưa ăn được bởi vì về phần đề này nó toàn ra sau thôi anh em ạ đấy cái hôm mà mình chia sẻ cho anh em là cái ngày mùng 1 đấy thì ờ, đề nó về 20 nhưng ngày hôm qua thì ờ, mình cũng không lên thì đề nó về con 65 này anh em này hơi tiếc một chút anh em ạ thì hôm đấy của chúng ta kênh của chúng ta thì cũng gãy cả lô cả đề ngày hôm qua thì nó lại ra cả thế mới đẻo phải không ạ lô đề mà không lẽ nào mà tránh được dù sao thì mình cũng cảm ơn mọi người đã like video cho mình à, chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống nhé thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ lên chia sẻ cho anh em hai cái bộ đề kết hợp với lại ba càng và bạch thủ lô xong thủ lô để chúng ta chơi vào trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nào có nhu cầu muốn giao lưu trực tiếp với kênh thì chúng ta kết bạn số Zalo trên màn hình để làm việc trực tiếp anh em nhé phí trước rồi ok thì em để ý luôn đây cho mình này về một cái bộ đề của chúng ta chạy từ ngày chủ nhật này ở giải nhì chúng ta kết hợp với giải 5 càng lấy giày tư này con 7 con 5 này chúng ta đều lấy bóng anh em nhé ở đây thì chúng ta có 7 vòng 2 5 vòng 0 chúng ta có song thủ này 020 càng 8 anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình để chơi cho ngày mùng 1 tháng 5 này ngày mùng 1 tháng 5 của chúng ta đề về 20 thì chúng ta đã ăn được xong thủ đề là con 20 này anh em nhé càng của chúng ta càng 8 20 này thì chúng ta cũng ăn lấy càng 8 này tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta một bóng 6 và không bóng 5 này thì chúng ta có xong thủ đề của chúng ta 656 này càng chúng ta vẫn là càng 8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 bậy vòng 2 này xong chủ đề của chúng ta là 232 càng chín anh em nhé đường cầu này thì nó khá là đẹp nó đang ăn thẳng luôn anh em ạ thẳng của chúng ta là con 23 này trong buổi chiều ngày hôm nay mọi người cũng để ý cho mình lót cho mình cái bộ đề 23 vào lót bộ đề 23 anh em nhé tí ở cái bảng chốt thì mình sẽ chốt luôn để cho chúng ta tham khảo thêm đây là cái đường cầu đà kết hợp với ba càng này và một cái bộ đà của chúng ta nữa chạy từ ngày chủ nhật dây ba này kết hợp lên dạy nhất cho mình chúng ta có bộ đề 02 để chơi trong ngày mùng 1 tháng 5 này. Ngày mùng 1 tháng 5 của chúng ta đã ăn được con 20 trong bộ đề 02 này anh em nhé. Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 01 để chúng ta chơi cho ngày mùng 2 tháng 5 ngày mùng 2 tháng 5 của chúng ta đề về 65 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 01 này anh em nhé thì tiếp tục cái đường cầu này để cho mọi người chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có bộ đề 14 này anh em này bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 này 191 này 646 và 696 đường cầu này để chúng ta tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay em nhé thì uh, gần đây nhất thì chúng ta có con 19 này nó cũng ờ, mới ra phải không ạ thì mọi người để ý cho mình là con uh, ờ, 41 này và con 46 đấy đấy là cái cá nhân của mình còn đâu anh em nào cẩn thận thì chúng ta lên vào đủ bộ cho mình không thì chúng ta tham khảo anh em nhé đây là cái bộ đề thứ hai của mình với đường cầu lô của chúng ta thì mình cũng chốt luôn lên trên bảng anh em nhé cầu lô của chúng ta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 trùng cầu thì chúng ta vào không trùng cầu thì thôi có đôi anh em nào trên Zalo của chúng ta ăn hai hôm được bạch thủ 12 và con lô 43 ngày hôm qua thì cũng để lại cho kênh một cái bình luận đến phần video ngày hôm nay anh em nhé thì uh, nói chung là chúng ta hai cái ngày đầu tháng của chúng ta thì cũng chỉ ăn được lô thôi đề thì chúng ta hơi tiếc là con 65 thì chúng ta uh, theo cho anh em 4 5 ngày thì nó lại không ra bỏ phát nó ra luôn hơi đen phải không ạ nhưng mà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 Hẹn gặp anh em buổi quay số chiều này anh em nhé